Xin chào anh em thì ờ, hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em hai cái món đồ chơi tài xỉu bầu cua mới nhất của năm 2020 này thì hai món đồ chơi này ấy, nó phù hợp cho anh em làm tay quan đến sân chơi người ta không luồn được đồ vào nắp đĩa quân hột của người ta em đều có thể chơi được em nhé thì tôi xin phép là chia sẻ với anh em cái món đồ chơi tài xỉu trước và món đồ chơi bầu cua sau thì anh em nào quan tâm đấy thì ờ, món đồ chơi gì thì có thể là xem cái món đồ chơi đó hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em thì uh, tôi chuẩn bị cho em cái nắp này cái đĩa chợ đây và một số hột chợ hoàn toàn là bình thường đấy tôi đã thử nước muối cho anh em đây hột thì nổi hoàn toàn bình thường nhé đấy thì uh, với hai cái món đồ chơi này đấy thì anh em đến sân chơi là không phải luồn đồ vào em nhé em có thể là áp dụng trên mọi hột tài xỉu tức là hột chợ hay hột công chuyện đều được và nắp đĩa gì cũng được mình không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng đồ gì anh em nhé anh em đều có thể chơi được rất là đơn giản thôi Nên anh em cố gắng theo dõi hết clip này Đấy, anh em hoặc anh em đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ và để cho anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy, đặc biệt hơn nữa là cái đồ chơi này là không để lại bất cứ năng tích gì Đấy, em có giành được chiến thắng thì cũng yên tâm ra về vì nó không để lại bất cứ năng tích gì Đấy, anh em có thể là dùng bất cứ đồ chơi gì nhưng anh em nên sử dụng cái đồ chơi không để lại cái tăng tích thì nó sẽ an toàn cho anh em em nhé Đấy, ngoài ra tôi cũng có rất là nhiều loại game hack hay là quy luật game trên setup ở đây Đấy, em cần thì em cứ liên hệ thì uh, trên tay tôi này thanh nam châm đây nam châm trắng rất là hít anh em nhé Đấy. tôi sẽ thử này Đấy, hộp công hít đây đĩa cũng vậy đây nhá nắp đây em biết rồi nếu nó là quân hộp hay nắp đĩa công chuyện đấy em thử nâng chân chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đấy. đấy đối với nắp chợ đấy anh em xoay này phải xoay xuyên anh em nhé đấy em đúng không xoay xuyên này đấy. đĩa cũng vậy đây hoàn toàn là bình thường nhá đây hột thì là phải trong suốt đây đây em rõ hột xoay xuyên nhá đấy anh em lưu ý này đối với con hột công chuyện ấy khi em xoay đèn ấy bao giờ bên trong nó sẽ gợn đục không được xoay xuyên này không được trong suốt như em nhé đấy thì cái món đồ chơi hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em thì nó sẽ bao gồm một lọ thuốc cảm ứng bao dung và một máy bao dung đây đấy thì cái máy này được tôi chế vào cái điện thoại Nokia theo cái nhu cầu của một vị khách thì anh em có thể chế vào bất cứ cái đồ chơi gì anh em muốn em nhé có thể là chế vào hộp quẹt đấy hay mẫu dầu mót nhỏ đây hay là cái điện thoại này đều được anh em nhé đấy thì nói qua về cái loại thuốc cảm ứng bao dung này thì là nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng em nhé đấy đây là loại thuốc cảm ứng báo dung tài xỉu 100% là không tan đấy anh em chỉ cần là xoa thuốc vào đầu tay và chạm vào hột của người ta đấy là cái hột này nó sẽ kết nối với máy bao dung này và nó sẽ báo dung cho em biết được chính xác tài hay xỉu anh em nhé đây sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em luôn đấy em đến sân chơi người ta này em chỉ cần bôi cho tôi một chút thuốc vào đầu tay này và xoa đều đầu tay lên này đấy em có thể là bôi trước 5 đến 10 phút đều được anh em nhé đấy chứ không cần phải là anh em bôi đầu tay và chạm ngay vào hột anh em nhé đấy sau khi là tôi đã thoa thuốc vào tay em nhìn chưa hoàn toàn bình thường nhé đấy em chạm vào ba hột của người ta này đấy anh em lưu ý nhé đây là báo dung tài xỉu cho nên là anh em phải chạm vào ba hột anh em nhé chạm một hột thì không thể được đâu anh ạ đây tôi sẽ thử lâm châm cho anh em này đây đấy sau khi chạm này lâm châm không hít đây em nhìn rõ đây đấy mặt của ba hột tôi đã chạm đây không có bất cứ một cái tăng tích gì em nhé đấy, đặc biệt hơn nữa là không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy máy anh em để trong người anh em nhé nên em cứ yên tâm thôi đấy sau khi bôi thuốc vào thì em chỉ cần bật máy lên đấy là cái máy này nó sẽ kết nối với bộ hột này và sẽ báo dung cho em biết được tài hay xỉu đây tôi sẽ test thử cho anh em nhé anh em lưu ý này máy mà báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em tài em nhé đấy như tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu nhé xỉu này sáu nút này ấy chơi trên mọi hột tài xỉu hột trọ hay hột công chuyện đều được anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này 15 nút này rất ok Đấy, anh em có sóc mạnh hay sóc dài đều được máy vẫn báo cho em biết được chính xác em nhé thì đây là cái sản phẩm mới nhất hiện đại nhất của năm 2020 anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo cho tôi biết là một dung anh em mới xỉu tôi xỉu này đấy ok anh em lưu ý này anh em nên ngồi 3 mét đổ lại em nhé không nên ngồi quá xa đấy cái phạm vi 3 mét đổ lại nó sẽ báo chuẩn xác cho em biết anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là một dung anh em một xỉu cho tôi xíu này rất ok anh em nhé đây tôi sẽ để đây đấy cái máy này rung rất êm nên em để trong người người bạn không thể phát hiện được nhé anh em yên tâm nhé đây tôi sẽ để đây để nó phát ra cái âm thanh Đấy, cái tiếng rung của nó to hơn để em dễ cảm nhận nhé Đấy, đồ này rất là hiệu quả Đấy, mới nhất của năm 2020 Máy báo hai rung đây Anh em đánh tài tôi Tài này 16 nút rất ok Đấy anh em thực sự quan tâm Có thể là mang nắp đĩa quân hột của em tới trực tiếp nhà tôi Để em cùng trải nghiệm anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này rất ok em nhé đấy thì anh nào quan tâm tới cái bộ đồ chơi tài xỉu này thì em có thể liên hệ với tôi